kính sợ chúa và hằng đi trên đường chúc mừng đôi bạn và chúng ta xin Chúa ban cho đôi bạn tìm thấy nhiều niềm vui và hạnh phúc trong đời sống hôn nhân gia đình và nhất là như là lời hứa của Chúa Giêsu để cho tình yêu của đôi bạn được trọn vẹn thì tình yêu đó cần được cắm rễ trong tình yêu và sự sống của Chúa Giêsu và của ba ngôi Thiên Chúa. Đưa Bài trích sách sáng thế Thiên Chúa phán Chúng ta hãy dựng nên con người Theo hình ảnh chúng ta Và giống như chúng ta Và họ hãy làm chủ cá biển Chim trời Mọi thú rừng Tất cả trái đất Và mọi loài bọt Sát di chuyển trên đất Vậy Thiên Chúa đã tạo dựng con người Theo hình ảnh mình Ngài tạo dựng họ theo hình ảnh Thiên Chúa Ngài tặng dự họ có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc cho họ và Thiên Chúa phán với họ, hãy phát triển và sinh sôi cho nhiều, đầy mặt đất và chế ngự nó, hãy làm chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài đã làm ra, chúng thật là tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Bài trích Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu ở Epheso. Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và nộp mình vì chúng ta. Hãy những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh và nộp mình vì hội thánh để thánh hóa hội thánh khi người dùng nước và lời mà thanh tải hội thánh để bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang không tỳ ố không vết nhân hai mắt đều chỉ thắt tương tự như để hội thánh nhé. Thường thấy người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình, ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, thì không ai ghét thân sắc mình bao giờ, không nuôi dưỡng và chăm sóc nó. Như Đức tu đã nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh, thì chúng ta là chi thể của thân thể người. Bởi thế, người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ nên một thân xác mầu nhiệm này thật lớn lao tôi nói về đức Kitô và hội thánh đó là lời Chúa sống của chúng ta có nhiều khó khăn, thử thách Nhưng mà có lẽ một trong những khó khăn rất lớn trong đời sống của chúng ta Đó là những khó khăn giữa những người mà chúng ta chia sẻ cuộc sống và gặp gỡ mỗi ngày Giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ và con cái và chúng ta thấy rằng cuộc sống gia đình nó vẫn là như vậy nó vẫn có những cái khó khăn đó nhưng mà chúng ta vẫn ước muốn rằng khi bước vào đời sống hôn nhân gia đình thực sự đó là một tổ ấm và mặc dù có những khó khăn thử thách Nhưng chúng ta vẫn sẵn sàng Để đón nhận nhau, yêu thương giúp đỡ nhau Và cùng nhau để tiến bước Đi tới, đi trên cái hành trình đời sống hôn nhân và gia đình Anh Yuse Tune Ca Khương và chị Maria Clong Ca Diễn Các con đến đây để kết hôn với nhau Các con có bị ép buộc không? Thưa con, Thưa không? Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ân thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Xin Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ân thuận các con vừa tỏ bày trước mặt hội thánh và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly, nào ta chúc tụng Chúa, tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Amen. Em em Maria con vai chuyển, xin em nhận chiếc nhẫn này. Xin em nhận chiếc nhẫn này và làm làm chứng và lòng trung thủy của anh nhân dân cha và con và thấy rồi. Anh Dương Xe Tổ Né Ca Khương, xin anh nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ cho tình yêu và lòng trung thủy của em nhân dân cha và con và thánh thần lòng không kiêu hãnh nhưng luôn trung trinh bên yêu một chúa sẽ được thiên chúa yêu thương yêu thương ban phúc thiên niên an vui vô biên và ngày sẽ sớm phúc lộc dư tràn đổ trên nhà người, phúc lộc mưa nguồn với bao hạnh phúc con cái của người tựa nhỏ quý sinh trời như cây tuyệt vời hèn thế ban vui cười vẫn là hạnh phúc cho ai thiên tốn cho kẻ đơn sơ vô và ngày sẽ sống sống trong tình yêu với thanh ân nguyện riêng đó là ân lộc chúa ban đầy tay những ai tôn sờ kính yêu một chúa xin chúa cho người được xem thấy mai ngày giá niềm tình đạt hiền làm trong lòng hạnh phúc cho ai thiếu thốn cho kẻ đơn sơ tim luôn ngây thơ lòng không kiêu hãnh nhưng luôn trung trinh bên yêu một chúa sẽ được thiên chúa yêu thương yêu thương ban phúc thiên niên an vui vô biên và ngày sẽ sống sống trong tình